Xin chào tất cả anh em nhé video này sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em làm tay cái anh em ờ, sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc cái thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em đấy hiệu quả cho anh em 7 80 phần trăm đấy thì cũng rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi hỏi tại sao mà cái đồ này không tang mà là anh em đi chơi lại lắc tài lắc xỉu được theo ý muốn thì ờ, cô tôi cũng nói luôn với anh em là cái bộ hột tài xỉu này là do tôi làm ra đấy, bên cơ sở tôi làm ra và cái cách lắc cũng vậy thì à, cách lắc thì khi nào mà anh em lấy hột thì à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy đấy là cái cách lắc mà cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy mà hôm nay ngày ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em thì à, cái bộ hột tài xỉu 2020 này là rất là nhiều anh em cũng đã mua rồi đã sử dụng rồi và rất là hiệu quả cho anh em đi lắc cái nhé anh em đi chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ những sân chơi tài xỉu nào anh em đều có cái phần trăm thắng 7 đến 80 phần trăm cơ Đấy thì cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em như thế nào đó là khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi chơi tài xỉu bịp này thì anh em lắc tài lắc xỉu hay là anh em giữ tài giữ xỉu hay anh em muốn lên tài xuống xỉu thì nó rất là đơn giản đấy để cái cách lắc của nó thì nó kèm theo với cả cái bộ hột thì khi mà anh em mua cái bộ hột này thì tất nhiên rồi anh em sẽ có cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em đi làm cái nhé anh em đi lắc tài xỉu bịp nó luôn thắng nhé thì à, đây là cái cách chơi tài xỉu hay là cái cách đánh tài xỉu hoàn toàn không tang Đấy, mà lại à, nó có cái tỷ lệ phần trăm thắng cho anh em rất là cao Đấy, xanh chín nhá thì à, cái bộ hột này nói sơ qua để cho anh em biết được cái cái cách đi của cái bộ hột này và nói qua để cho anh em nào mà vẫn chưa biết về cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em biết thêm về nó đó là cái bộ hột này nó bao gồm được tất cả những cái bộ hột thường có ví dụ như bộ hột tài xỉu 5 năm này bộ hột tài xỉu bão này đấy, bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này đấy, nó bao gồm được tất cả những cái bộ hột tài xỉu đó ở trong cái bộ hột tài xỉu 2020 này đó thì cái 5 năm của nó thì là mặc định của cái bộ hột tài xỉu này nó đi 5 năm cho anh em thì khi mà anh em lắc bình thường như này đấy thì chén này chắc chắn là sẽ lên tài đó tài tài còn là bão tứ luôn đấy còn cái thứ hai đó là anh em khi mà anh em lắc đều tay thì cái tỷ lệ của nó ra bảo rất là nhiều rất là cao luôn nhá anh em nhé đấy tùy vào theo tay của anh em lắc thôi nếu mà về bảo còn cái thứ ba nữa là anh em giữ tài giữ xỉu đấy thì uh, sau đây tôi sẽ vào tôi sẽ tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này bằng cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé đây là cái cách lắc hay là cái bộ hột tài xỉu và cái cách lắc tài xỉu mới nhất 2020 này dành cho anh em làm cái nhá đấy thì trước tiên tôi vào tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của nó nhé thử tăng tích của nó thì rất là đơn giản thôi đấy, đấy anh em thử đến sân chơi thì anh em thử tăng tích thử tăng tích nó là như này đấy anh em thử nam châm à thử nước muối này thì nổi như này Đấy, cho nước lạnh thì là chìm Đấy. sau đó anh em à, sẽ rửa cái bộ hột này lau cái bộ hột này đấy thì à, tôi cũng nói luôn với anh em nhé chia sẻ cho anh em cái mẹo nhỏ thôi đấy thì à, cái khi mà anh em đi làm cái ấy, thì là anh em muốn bộ cái bộ hột của anh em nó chơi được lâu nó hiệu quả mà nó không bị nó không bị nặng bên nào ấy thì là anh em tất nhiên là anh em sẽ phải vệ sinh cái bộ hột này khi mà anh em chơi xong nhá vệ sinh của nó như thế nào khi mà anh em vệ sinh nó thì là anh em rửa qua nước lạnh và anh em chùi hết những cái lỗ ở trong cái bộ hột này đi đấy thì là đa số là hột của anh em sẽ nghiêng về tài nếu như anh em không rửa qua nước lạnh và không vệ sinh cái bộ hột nhá đấy là cái mẹo nhỏ khi mà tôi đi lắc thì tôi cũng à, học được nhiều kinh nghiệm của anh em trước rồi đấy thì à, cái thứ hai nữa là tôi sẽ thử cho anh em nam châm đó. bao cho anh em luôn cả chè hột nhá anh em nào dùng qua rồi anh em sẽ thấy được anh em biết được còn anh em nào chưa dùng qua thì anh em có thể là dùng qua cái bộ hột này anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó đấy. biết đâu được đấy đấy thì cái cách thứ ờ, ba mà anh em đến sân chơi đó chính là dọi đèn nhá dọi đèn thì cũng thôi chứ dọi đèn thì cũng ờ, trong rất là trong trong suốt cho anh em luôn đó đúng không tức là cái đèn flash này của tôi nó hơi chói ok thì anh em à, khi mà anh em gửi hàng về cho anh em thì anh em vẫn được quyền anh em à, thử tăng tích thử lắc cái bộ hột này nếu mà anh em cảm thấy ưng ý thì anh em lấy còn không ưng ý thì anh em giả lại hàng cho tôi không sao cả nhé anh em thuận mua vừa bán không có gì cả Đấy, bây giờ tôi bà tôi sẽ lắc cho anh em chén lắc cho anh em là chén tài chén xỉu đấy, đấy là cái bộ hột tài xỉu nó đi 5 năm nhé chén này tài này đấy. chén này xỉu này đó tiếp tục chén này tài này chén này xỉu này đó đúng không anh em rất là hiệu quả đấy, thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em ở cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, cách giữ tài giữ xỉu thì anh em đến cơ sở hoặc là anh em mua bộ hột này anh em về kết bạn zalo với tôi Đấy, thì anh em sẽ gọi điện trực tiếp video tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy xỉu này tám bảy tám mươi phần trăm nó là xỉu ba ba bốn đúng không tiếp tục vẫn sẽ sự xỉu cho anh em này 80 phần trăm nó xỉu đó 124 đúng không tiếp tục này Đấy, chén này hơi mạnh rồi Đấy, cái tay của tôi hơi mạnh Đấy thì uh, chén này thì tôi cũng uh, chưa chắc là nó là xỉu khoảng tầm 60 phần trăm nó là xỉu rồi đấy tôi biết ngay mà chén này thì nó không đều tay thì tất nhiên rồi nó phải có những cái chén phản đấy thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này đó một tài này hai tài này ba tài này đấy bốn tài này. đấy bốn tài nó lên luôn là bão ngũ anh em luôn nha bão ngũ luôn đấy thì cái bộ hột anh em chỉ cần lắc đều tay thôi là cái tỷ lệ của nó về bảo rất là cao cho anh em đấy bảo về thì là anh em làm cái thì anh em rất là rất là lợi khi mà anh em đi làm cái nhé ăn không một mặt rồi ok tiếp tục giữ tài cho anh em này đấy 445 này đấy, chén này đã về xỉu năm chén thì về xỉu đấy thì tôi sẽ làm lại cho anh em cái chén xỉu vừa nãy thì tại vì vừa nãy tôi ờ, không được ờ, cân tay cho lắm đấy, lực tay của tôi nó không được đều một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này anh em này đấy năm xỉu thì lên tài rồi đấy thì đây là cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này và cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đang làm mới nhất ờ, bên cơ sở bên tôi nhá anh em nhá